Vâng, xin chào các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống hôm nay à, mình chia sẻ các bạn cái video là chăm sóc chó mẹ à, đang nuôi con đấy các bạn nhé mình có hai con chó beta và kim chi thì nó cũng đã sinh con rồi các bạn Đấy, nếu các bạn à, theo dõi trên kênh của mình thì các bạn biết đến hai con chó của mình rất là cưng với lại nó ngoan ở trên kênh nông nghiệp nông thôn ấy. nhưng mà kênh đó thì bây giờ mình chuyển nhượng cho người khác rồi trong trên kênh à, ẩm thực cuộc sống này của mình thì chia sẻ những cái món ăn hàng ngày và những công việc hàng ngày mình à, chó mình sinh thì mình à, chăm sóc nó như nào thì mình chia sẻ với các bạn mình giới thiệu các bạn các bạn hãy cùng mình theo dõi hết video nhé đang ở góc này các bạn mình dùng cái tấm ván này mình che cho nó thứ nhất là che gió các bạn gió với lại cái che cho nó kín ấy, để nó khỏi sợ với lại nó giữ con À, thời tiết ở chỗ mình bây giờ cũng khá là lạnh và kim chi đang à, cho con à, bú các bạn <coughs> kim chi đến ngày hôm nay là được 12 ngày các bạn sinh con được 12 ngày rồi đấy, con nào con đấy rất là bụ mình chăm sóc thường xuyên cho nó bây giờ mình kiểm tra cái giới tính của nó nhé các bạn nhé xem giới tính chứ nào đây bạn này bạn này giới tính nam này Đợt này cũng nam luôn Ờ bạn này nam 4 nam rồi 5 nam rồi một nữ các bạn 4 nam 4 nam một nữ Còn 5 con các bạn Đấy con nào con đó Rất là bụ bẫm xinh xắn Đấy Nhìn nó đang tim sứa mẹ nó rất là đáng yêu các bạn và bây giờ mình à, sẽ sang góc bên kia cho các bạn xem beta nhé đây là cái góc của con beta nó ở các bạn beta ở đây nó cũng à, sinh à, được 9 con các bạn 9 con nhưng mà một con nó bị chết ngạt đấy là còn lại 8 con 8 con chó con đấy, beta sinh sau kim chi là 6 ngày các bạn nhé kim chi hôm nay là được 12 ngày thì beta được 6 ngày đấy, các đường con rất là xinh đẹp bây giờ mình vào mình cho bạn xem mấy chú cho con nhé đây nó đang à, ti mẹ nó 8 con các bạn 2 4 6 8 em có 2 4 4 con chó đốm trắng các bạn với lại một con đen hai con à, ba con mốc này rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra giới tính của nó luôn các bạn nhé xem bốn con à, chú chó đốm này đấy các bạn nhìn đang yêu chưa có là dễ thương chưa thế là tổng cộng là 5 con chó đực các bạn 5 con chó đực và ba con chó cái Nhìn rất là đáng yêu dễ thương các bạn Đấy, Chúng đang ti mẹ đó Đây 8 con đẻ rất là sai các bạn Con chó này đẻ cực sai luôn Đẻ 9 con đấy Nhưng mà nó mới hỏng con nha các bạn nhé Bây giờ còn 8 con Con nào cũng đang bú này đang ti Đấy con này Để cho con ti này Đấy nhìn đáng yêu không bạn nhìn rất là yêu chó đốm mình rất thích đây con này đốm cực đẹp luôn các bạn đấy chó đốm này đây là lần đầu tiên à, beta sinh con các bạn và kim chi cũng lần đầu tiên sinh con một lòng để nấu cháo cho cháu thả à, vào rồi nấu cháo cho con chó mẹ nó ăn cho nó nhiều sữa lòng heo Rồi, một bữa nấu một tí mình có cái quả đu đủ các bạn cho vào nấu cháo để cho nó nhiều sữa cho mấy con chó nó mẹ cho nó có sữa cho con nó bú ăn sáng đi là con này chưa sạch cái vỏ gọt đi các bạn ừ, cái vỏ nó có bị đắng ấy bỏ cái vỏ đi mình thái nhỏ cái này ra các bạn mình cho vào cái sông cháo mình nấu để con nó ăn mẹ có bảo mua đâu mình bỏ cái son này trong đun lên các bạn cháo này bác siêu này đây cái xong cháo mình nấu được rồi các bạn bây giờ mình múc ra để cho con chó mẹ nó ăn các bạn đây cháo ờ, phổi với lòng à, lợn lòng heo đây cả cái đu đủ này nó nó và nó có sữa nha các bạn nhé cho chó mẹ ăn cho nó nhiều sữa để cho nó cho con nó bú cả cái cám này cho nó các bạn cám uh, hero này Đấy. thức ăn đầm đặc cho cái ờ, gia súc mà nó đang mang thai và nuôi con con đấy các bạn đây nguyên liệu nguyên liệu chính của nó có khô dầu các loại bột cá axit amin khoáng đa lượng pro in vitamin khoáng vi lượng à, chất phụ da đây các bạn đấy. mình trộn vào cho nó để cho nó ăn cho nó đảm bảo cái dinh dưỡng để nó nuôi con nha các bạn nhé rồi mình uh, lấy một chút mình uh, trộn đều lên cái đu đủ này nó chưa bở ấy nó cũng lười ăn cái đu đủ ấy các bạn nghiền nát nghiền nát với đu đủ thôi cho nó ngọt nhiều sữa rồi trộn với cái cái cám này cho nó ăn nuôi con rất là tốt người ta bây giờ bắt đầu đang ăn các bạn ăn rất là ngon luôn ăn đi con chó mẹ đang à, nuôi con các bạn nên à, chăm sóc tốt cho nó thì con nó khỏe mạnh à, nấu cháo với đu đủ nó có nhiều sữa với lại cho thêm ăn cái cám phụ da đó thì nó rất là tốt các bạn kim chi thì nó ăn đây các bạn hai con này nó ăn cách xa nhau các bạn nhé mình ở gần thì nó sẽ cắn nhau nó tranh giành đồ ăn đấy các bạn đây mình à, cho ăn chim chi kim chi nó ăn này. Con à, beta thì nó có 5 con các bạn. 5 con thì bầu sữa nó mình chăm sóc tốt thì rất là nhiều sữa luôn. Đây, nhìn mẹ nó rất là khỏe mạnh. Sữa căng sữa này. Rồi ăn no nhiều sữa rồi con nó giờ đang bú rồi các bạn. Đây con cho con bú. Sao tí chưa? Chúng ăn no rồi cho con bú thôi. Đấy, con nào con đấy đang ti rất là xem view là mình ờ, chăm sóc ờ, cho mẹ sau sinh các bạn nhé chăm sóc của mình thì cũng đơn giản thôi đầu tiên thì chó sinh thì mình uh, chuẩn bị cái ổ cho nó sinh con các bạn mình chuẩn uh, chuẩn bị cái ổ để cho nó sinh con đấy các bạn đấy, sau đó thì uh, đau ấy, đau. mình uh, chế độ ăn cho nó mình vừa đấy mình cũng uh, chăm sóc nó cho nó ăn rất là tốt uh, uh, sau đó thì các bạn kiểm tra luôn là nó có bình thường không các bạn nhé nó ăn uống bình thường chó mẹ nó vệ sinh cho con nó được ờ, tốt hay không ấy các bạn và các bạn ờ, giữ cái ổ nó ấm để tránh xa những con chó khác và tránh xa người qua lại để nó nó ổn định nó không bị stress rồi video mình làm đây dừng lại nha các bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo kênh mình